Hello, xin chào mọi người. Chúng ta đã gặp nhau trong bản tin review thị trường ngày hôm nay 28 tháng 9 năm 2022. Hôm nay thì thị trường chúng ta tiếp tục có một phiên giảm điểm mạnh, gap down ngay từ đầu phiên và đóng đến gần như là thấp nhất phiên ở 1143,62 điểm. Hôm nay chúng ta giảm mất 22,92 điểm tương đương với 1,96%. Nhìn chung là diễn biến của thị trường vẫn rất là tiêu cực có cái vùng 1150 một cái vùng mà rất nhiều anh chị em có kỳ vọng đây là có thể tạo đáy ngắn hạn thì hôm nay nó cũng đã gãy mất rồi Vậy là chúng ta đã quay trở lại cái vùng đáy cũ hồi tháng 7 11 tháng 7 này cái vùng 1140 này và mình đánh giá là với cái định lượng như thế này thì khả năng cao là chúng ta vẫn sẽ có trạng thái nhúng thủng vùng đáy cũ này nhúng thủng 1140 có thể về sâu hơn khoảng 1130 sau đó mới có thể có kỳ vọng tạo đáy đó. Hôm nay thì bắt đầu có tín hiệu là phọc sell ở một số tài khoản, một số cổ phiếu. Thì thường xuất lượng phọc sell thì nó gần như nó là đoạn kết của chen Và sau phọc sell thì sẽ là cái trạng thái thị trường đẩy cái sự bí cực lên cực hạn thì sau đó mới bắt đầu có cái pha cân bằng. Và trạng thái bí cực này sẽ thường thể hiện bằng một cây nến thủng uh, giảm điểm cực mạnh với vôn cao. Đây là lý do vì sao mình đánh giá chúng ta vẫn còn vẫn còn cái dư địa giảm điểm có thể về tiếp khoảng 1120 1130 ở trong những phiên sắp tới vậy là đối với các anh chị em mà đang uh, rất là máu rất là muốn bắt đáy thì có lẽ là chúng ta nên chờ nên chờ thêm uh, đối với chị em đang kẹp hàng là thứ nhất thứ hai là uh, những anh chị em đã thoát được hàng và đang có tiền thì mình đánh giá thời điểm hiện tại À, nếu muốn thực sự muốn tham gia vào thị trường thì chúng ta sẽ cần phải có sát thêm có ít nhất là hai phiên nữa tức là hết tuần này để xem phản ứng của chúng ta ở những cái vùng hỗ trợ phía bên dưới 1120, 11130 nó như thế nào. Nếu thực sự là nó có trạng thái ngừng bán này và thanh khoản là bó hẹp lại cũng như là cái áp lực bán từ các phía nó không nhiều thì có lẽ là chúng ta có thể nghĩ đến chuyện là mua ở trong tuần này hoặc không chúng ta phải chờ trong tuần sau. Nhưng mình ờ, nhìn chung thì cái quan điểm của mình thì thị trường chúng ta đã rất gần đáy rồi. Bởi vậy là có lẽ uh, nếu chúng ta đã không bán được ở trong những phiên phía bên trên thì uh, đến thời điểm hiện tại chúng ta cũng không nên bán nữa uh, cứ giữ lại và chờ uh, có thể là chúng ta sẽ có cơ hội để mua trùng bình giá nếu mà chúng ta đang bị kẹp <clears throat> hôm nay thì uh, một số cổ phiếu đã có tín hiệu tạo đáy trước nếu chị em có để ý thì bất động sản hôm nay đã tạo đáy đây mọi người có thể để ý ở nhóm đầu tư bất động sản chúng ta có một số cổ phiếu như DG đã bắt đầu có tín hiệu vào phang ngừng bán à, chúng ta chỉ nhận đây là ngừng bán thôi chứ còn tín hiệu hồi là chưa có nhá để mà hồi được thì cổ phiếu sẽ cần phải tạo pha cân bằng bởi vì giai đoạn trước nó đã giảm giá nhiều nó đã giảm giá nhiều rồi thì ở ờ, cái pha phía sau của pha giảm sẽ là phải là lấy lại cân bằng đã rồi đến nghĩ mới nghĩ đến chuyển hồi được nhưng cái việc mà các cổ phiếu bất động sản đồng loạt có tín hiệu ngừng rơi như thế này thì mình đánh giá là một tín hiệu tích cực khi mà dòng tiền thoát ra ở các cổ phiếu này từ những phiên trước ờ, đã bắt đầu có tín hiệu quay trở lại bất động sản hôm nay hồi này chúng ta có Lam Long này HDC hay là ở ờ, đất xanh ở ờ, hay là KBC họ ờ, đều đã đóng đến xanh trong phiên ngày hôm nay đó tức là dòng tiền đã có tín hiệu quay trở lại thực tế là dòng ờ, tiền có quay trở lại thì cái tín hiệu này nó cũng chưa rõ ràng mà điều chúng ta dễ nhận thấy nhất ở đây là chính là các cổ phiếu này áp lực bán nó đã giảm đi rất nhiều ngoài ra thì đối với các nhóm cổ phiếu giữ được vị thế ở trong những cái giai đoạn trước tức là đã không giảm theo thị trường ở trong những phiên gần đây thì bắt đầu có tín hiệu giảm điểm thì chúng ta có thể hiểu đây là cái sự xoay vòng của thị trường dòng tiền sẽ đi từ nhóm cổ phiếu này sang nhóm cổ phiếu khác và sự giảm điểm nó sẽ đến lần lượt đến khi nào mà cả thị trường chúng ta mỗi cổ phiếu này mỗi nhóm ngành nó giảm một vòng thì đấy sẽ là tín hiệu của những cái uh, bước đi cuối cùng của Dow Chen ví dụ như hôm nay nhóm đầu tư công thì nó bắt đầu quay đầu giảm nhóm thứ hai đó là nhóm uh, nông nghiệp những cổ phiếu đầu tư công giữ giá rất tốt ở trong những phiên trước như là LCG này hay là FCN này uh, <clears throat> hay là C4G thì đến thời điểm hiện tại đã bắt đầu có tín hiệu bị bán tháo tức là những cái nền giá đang vận động phía bên trên của nó này nó đều gãy đó, đều gãy và đi kèm với vôn cao thì với trạng thái này thì có thể nhóm đầu tư công sẽ cần thêm thời gian tích lũy và sẽ hồi chậm hơn thị trường nếu như thị trường tạo đáy và những cổ phiếu đã rơi trước và đã ngừng rơi trong phiên ngày hôm nay thì sẽ là những cổ phiếu tạo đáy trước và đồng hành cùng với thị trường đó à, chúng ta có thể chết qua một số nhóm ngành như đối với nhóm đầu tư công chúng ta có C4G hôm nay đã rơi mất khỏi ME20 đã chọc thủng ben và hiện tại thì à, đóng một cái nến tương đối xấu một cái nến có biên giảm là đến 8% và à, thanh khoản được để lên rất là cao vì ở trong phiên này thì mình đánh giá là cái lực cầu đối với C4G nó vẫn còn trong phiên thì có rất nhiều các lệnh mua chủ động vẫn uh, chủ động đẩy vào đối với cổ phiếu này nó mới tạo thành một cái cây có cái, cái thanh khoản lớn như thế này và đối với dạng cổ phiếu này thì quá trình tạo đáy của nó nó sẽ đi sau thị trường nhưng nếu mà xét tổng thể về mặt thời gian ấy, thì nó sẽ nhanh hơn so với nhóm cổ phiếu đã rơi trước bởi vì đây là nhóm cổ phiếu khỏe nó rơi sau bởi vì là nó có dòng tiền đỡ giá và thường những cổ phiếu này cái trạng thái hồi phục nó sẽ đến nhanh hơn bởi vậy đối với các vị thế mà anh chị em đang cầm nếu nó không vi phạm quá sâu vào cái tài khoản của chúng ta tức là khoảng đâu đó loanh quanh phần trăm thì chúng ta vẫn có thể uh, xem xét giữ lại được và có thể chờ một cơ hội nếu nó tích lũy được ở đây thì chúng ta có thể canh để mua trung bình giá ngoài ra một số cổ phiếu khác như HT1 này đó hôm nay thì cũng quay đầu giảm thanh khoản thì cũng không có gì đáng kể hay là KSB phiên hôm qua hôm kia rất là khỏe hôm nay thì cũng quay đầu giảm đó. nhìn chung là nó đã đánh mất cái trên tăng trong ngắn hạn rồi và những cổ phiếu này sẽ cần thêm thời gian để tái tích lũy Ngoài ra thì đối với nhóm chứng khoán thì HCM mình vẫn đang giữ và nó cũng bị bán ngược về cuối phiên để tín hiệu cho thấy là đây những cổ phiếu có cầu đỡ. HCM là cổ phiếu đi đầu trong nhóm chứng khoán cùng với à, một cổ phiếu khác thuộc nhóm MIP đó là con VDS chứng khoán đồng Việt. Thì đối với HCM thì khi mà nó có nó trạng thái bị bán ở quanh cái vùng 27 này thì đây sẽ là vùng cản trong ngắn hạn của cổ phiếu này và cứ lên đây nó sẽ bị bán nó lên đây sẽ bị bán nhưng mà với trạng thái tích lũy và cái vùng hỗ trợ quan trọng nó vẫn còn thì chúng ta cứ tiếp tục giữ lại để theo dõi nhưng mà đánh giá không cao đánh giá không nhiều về khả năng tăng giá mạnh của HCM trong tương lai bởi vậy là đối với vị thế HCM thì mình có mua từ giá 20 năm bởi vậy là mức lãi hiện tại cũng không quá nhiều nhưng có lẽ uh, mình cũng không đặt quá nhiều kỳ vọng vào mức lãi cao đối với cổ phiếu này đặc biệt là nhóm chứng khoán thì nói thẳng uh, mình làm trong ngành mình đánh giá không cao về triển vọng của nhóm chứng khoán trong nửa năm nay và năm sau nhóm chứng khoán thị trường chúng ta sẽ đi vào thời kỳ ảm đạm và tất nhiên ở đây sẽ là cái yếu tố bất lợi đối với các ờ, công ty uh, các công ty chứng khoán bởi vậy là các cổ phiếu thuộc nhóm này ờ, nó sẽ nếu mà nói về trạng thái tích cực ấy, thì nó là giữ giá còn tiêu cực ấy, sẽ có một thời kỳ giảm điểm tương đối mạnh đối với nhóm chứng khoán ở trong tương lai có thể trong nửa cuối năm nay một chiết khấu có thể là khoảng 30% từ vùng giá hiện tại vậy là anh chị em nếu mà muốn cân nhắc đầu tư vào nhóm này thì à, chúng ta nên ờ, cẩn thận còn nếu muốn trading thì chúng ta vẫn có cơ hội những cổ phiếu khác như MBS này nó đều đã rơi khỏi trend và đang lình xình giữ giá VND hôm nay cũng có tăng giá khá là tốt ở đầu phiên sau đó thì cũng chỉnh đây rồi mọi người nên cẩn trọng được cái dạng rơi theo dạng bậc thang này nhá rất dễ nó tái tích lũy mà nó tích lũy thất bại nó lại rơi thêm những nhịp nữa bởi vậy là đối với nhóm chứng khoán thì à, chúng ta không nên bắt đáy nếu chị em có lỡ kẹp ấy, thì à, nên chờ những pha hồi phục để chúng ta có thể bán bán nó ra hoặc là hạ tỷ trọng ờ, đối với nhóm phân bón chúng ta có DPM đối với DPM <clears throat> thì nó cũng đang rơi theo dạng gãy từng nền một và nền giá hiện tại đã là nền giá thứ ba rồi và không có gì đảm bảo nhóm cổ phiếu này có thể giữ được cái nền này và không rơi tiếp bởi vậy là ở ờ, các vị thế bắt đáy này anh chị em nên cẩn thận đối với nhóm này nếu mà hồi được đối với nhóm đẹp ở ờ, đối với DPM thì có thể nó hồi khoảng 49 từ chiết khấu hiện tại thì mình đánh giá cũng không nhiều đâu trường hợp của DCM này DCM cũng tương tự không ạ? đang tích lũy ở trên cái vùng hỗ trợ này thì ờ, đối với dạng cổ phiếu này thì trước khi rơi thêm một nhịp nữa thì nó sẽ có một nhịp bull có thể là về khoảng 36 sau đó nó mới đánh xuống DGC DGC thì đã chính thức đi vào pha dạng khi mà nó đánh vỡ lên ở à, vỡ cái vùng đáy 84 của hồi tháng 8 và với ba cây nến như thế này rõ ràng DGC đã chính thức mất chen rồi và cổ phiếu này thì nếu anh chị em đang có thì nên loại ra khỏi danh mục Ờ, đối với việc mà nó rơi như thế này thì nếu theo VSA ấy, thì nó đã hoàn thành quá trình phân phối ở phía bên trên này và bắt đầu đi vào pha đề giá và để có thể quay trở lại được thì cổ phiếu này sẽ hoàn thành cái pha đề giá của mình đi vào pha tái tích lũy sau đó mới tăng giá trở lại được và nó sẽ diễn ra rất là lâu và chúng ta nếu chúng ta là những nhà đầu tư đánh chơi đánh trading ấy, thì chúng ta nên tránh những cổ phiếu này ra có hàng thì nên bán thực tế là phải cắt lỗ rồi đúng không ạ thì đó là nhóm vật liệu cơ bản à, đối với nhóm cổ phiếu dầu khí thì chúng ta có PVD PVD đã trụ lại ở trên đường MA50 e đó thì đối với dạng cổ phiếu trụ lại được MA50 e thì chúng ta có thể dành cho nó những vị thế quan sát ở trong phía sau và có thể lấy vị thế thăm dò được Ở ờ, đây là cái vùng đáy cũ của nó đáy ờ, cũ cái đáy ngắn hạn hồi uh, mùng 8 tháng 9 này nó test cái đây sau đó nó đánh lên sau đó hôm nay nó quay đầu nó chỉnh lại và đây là một đường MA50 để hiện cho xu hướng ở trong cái khung thời gian đó là trung hạn thì PVD giữ được cái trend này khá là tốt đây cổ phiếu có sức đề kháng khá tốt so với thị trường vậy là nếu mà chúng ta ừ, xác định được cái điểm mua thì mình đánh giá là quanh vùng 19.5 chúng ta có thể mở vị thế được đối với cổ phiếu này vùng, vùng hỗ trợ này khá là cứng ấy, trợ giá khá là tốt PVD có thể chơi được PVS <clears throat> PVS thì yếu hơn à, đối với dạng cổ phiếu mà nó không còn những vùng hỗ trợ này mà nó cũng rơi theo dạng uh, ờ, ngưỡng lên rũ như thế này thì chúng ta không nên tham gia BSR BSR cũng rơi quá sâu rồi nó đang ở trong nhóm dầu khí chúng ta có PVD là một đại diện chúng ta có thể theo dõi được ngoài ra thì có một cổ phiếu thuộc nhóm trụ đó là con Vinamilk thì mình có theo dõi mấy hôm nay đó, Vinamilk thì nó tạo mô hình ba đỉnh và giảm xuống đó, hiện tại thì nó rơi lại về cái nền giá hồi tháng 7 và mình, mình đánh giá nền giá này này có lực cầu rất là cứng nền giá này rất là cứng và sẽ rất là khó để Vinamilk có thể thủng được cái nền giá này và khi mà nó chạm vào đây nó đã có một pha nhúng sâu sau đó rút chân lên ngay lập tức và tạo nến có bóng ở hai đầu tạo dạng như nến doji và thanh khoản cũng không quá đột biến thì mình đánh giá là từ nền giá này thì Vinamilk rất dễ sẽ có một phiên bật tăng bởi vậy là đối với Vinamilk chúng ta có thể lựa để tham gia vào một dịp lướt ngắn hạn được <coughs> an toàn đấy Vinamilk mình giá đợt này khỏe đấy chứ không phải là yếu đâu nó không còn như ngày xưa nữa <coughs> có điều là vì cái đặc tính của một cổ phiếu có trọng số cho nên là nó sẽ tăng giá chậm và mỗi khi nó tăng giá thì cái nền giá của nó sẽ cần tích lũy rất là lâu đấy là giá đấy là đặc tính của cổ phiếu có vốn hóa lớn chứ nó không thể đẩy giá liên tục như bọn midcap được và chúng ta sẽ phải uh, nhìn nhận cái vấn đề đó thì đối với Vinamilk cái nền giá quanh 71 uh, trên dưới 71 này thì có thể tham gia được lướt nhanh được <coughs> thì đó là một số vấn đề của thị trường nói chung là đoạn này giao dịch rất là khó anh em muốn bắt đáy thì có thể bỏ ra ở ờ, một lượng tiền mặt tương đối nhỏ thôi bởi vì là thị trường hồi lên ấy, thì nó sẽ thường đi theo kiểu ở ờ, hai đáy giống như cái đoạn hồi tháng 6 này có thể chúng ta sẽ có điểm rơi đâu đó quanh 1120 1130 nhưng đấy sẽ là điểm rơi thứ nhất và sẽ phải có điểm rơi thứ hai có thể nó sẽ có một pha hồi lên đây đâu đó khoảng 1170 sau đó sẽ phải chỉnh thêm một lần nữa để tạo đáy thứ hai sau đó nó mới tiếp tục tăng thêm thì đây sẽ đoạn chúng ta giải ngân đầu tiên khoảng 10 đến 30 phần trăm tài khoản sau đó sẽ là lần giải ngân thứ hai thì chúng ta sẽ đẩy vào tỷ trọng lớn hơn và thị trường chúng ta sẽ có vùng cản rất mạnh ở 1200 và có thể đây sẽ là đích đến của chúng ta trong tháng 10 trong tháng 10 thì có thể chúng ta sẽ hồi về 1200 sau đó điều chỉnh lại và có thể tiếp tục sideways ở dưới vùng cạn này từ giờ đến cuối năm nói chung là cái câu chuyện đầu tư trong nửa cuối năm nay nó sẽ tương đối khó đối với các anh em đánh lướt sóng nhưng sẽ là một cái uh, mức giá tương đối hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tức là những người đánh theo trường phái tích sản rồi video của mình cũng xin phép được uh, kết thúc tại đây cảm ơn anh chị em đã theo dõi xin chào tất cả mọi người